Hello. Ừ, xin kính chào tất cả cô chú, anh chị cùng tất cả anh em bạn bè. À, chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh Circle sổ số miền Nam của mình. Và trước mắt tất cả mọi người đây chính là cái bản kết quả mở thưởng ngày thứ năm, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 đúng không ạ? Thì trước tiên à, lời nói đầu tiên thì mình xin à, gửi lời chào trân trọng nhất đến à, tất cả mọi người. Chúc cho chúng ta có một à, ngày mới à, một tháng mới thật là bình an, thật là nhiều niềm vui, nhiều may mắn đúng không ạ? Chúc ờ, chúng ta sẽ luôn luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Và kênh của mình chia sẻ thì à, hoàn toàn là miễn phí đúng không ạ? Mình à, chia sẻ những cái đam mê cũng như mình cũng đam mê như tất cả mọi người thôi cho nên mình tìm tòi những cái đường cầu cũng như những con số để mình chia sẻ với tất cả à, đến được đến tất cả mọi người đúng không ạ thì mình hy vọng rằng tất cả mọi người yêu mến kênh mình thì đăng ký kênh cũng như ấn like để ủng hộ mình để mình có động lực tốt à, mình có hưng phấn mình sẽ tiếp tục lên kênh và chốt số ờ, tham khảo với tất cả mọi người đúng không ạ và à, mọi người yêu mến thì đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ mình các bạn nhé thì tiếp tục à, ngày hôm nay thì à, sổ số ngày thứ năm thì gồm có ba đài đó là tây ninh an giang và bình thuận đúng không ạ đầu tiên tây ninh đã sổ ra con số đầu là con số 13 đuôi là con số 27 tổng không đúng không ạ à, xin lỗi các bạn tổng 9 là càng không An Giang thì có đầu là con số 77 đuôi là con số 66 đúng không ạ à, tổng 2 và là càng 4 à càng không và Bình Thuận thì có đầu sổ ra là con số 65 đuôi là con số 38 tổng 1 và là càng 5 đúng không ạ rồi chúng ta cùng điểm qua các đầu lô tô của các bài như sau đầu tiên đối với Tây Ninh thì có đầu số 3 là miền Câm đúng không ạ tiếp theo thì uh, An Giang thì uh, cái đầu từ đầu không cho đến đầu uh, số 2 là bị Câm hoàn toàn các bạn này nguyên một dạy luôn đúng không ạ vậy đồng nghĩa với việc các bạn nào có chơi đầu đầu không đầu một đầu hai thì các bạn không gặt thái thành công rồi đúng không và tiếp theo Bình Thuận thì có đầu số 4 và đầu số 8 là bị câm đúng không ạ rồi thì kết quả đã ra thì mình à, xin gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người chiến thắng ngày hôm nay. Còn nếu các bạn nào thua thao, các bạn không gặt, không gặt hái được thành công ngày hôm nay thì mình cũng xin gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người đúng không ạ? Thì à, trên cuộc cuộc đời, trên con, đường chúng ta chơi thì không bao giờ chúng ta giành chiến thắng hoàn toàn được cả các bạn ạ. Thì có lúc thắng, lúc thua, lúc này lúc nọ đúng không ạ? Mình cũng như các bạn thôi, mình cũng yêu à, các bộ môn uh, sổ số của nhà nước phát hành đúng không ạ? Mình cũng uh, thỉnh thoảng mình cũng uh, mua đi cà phê cà pháo và mình cũng à, mua tờ vé số và à, ủng thứ nhất là ủng hộ cho tất cả à, các bạn đi bán đúng không? thứ hai là mình cũng à, góp phần đó là đóng góp vào ngân sách của công ty sổ số của nhà nước đúng không? thì à, được mình ăn mất mình chịu đúng không? À, như vậy mới là trò chơi đúng không ạ? thì à, chúng ta gặp may mắn thì chúng ta có tiền còn chúng ta không à, gặp may mắn thì coi như chúng ta ủng hộ cho nhà nước và ủng hộ cho người bán vé số đúng không ạ và tiếp theo thì à, mình sẽ tiếp tục lên cái phần à, chốt số ở trên kênh cho mọi người tham khảo đúng không ạ thì à, một thời gian qua kênh mình ăn cũng khá là thông thì liên tiếp 3 ngày lại bị thất bại các bạn ạ mình cũng rất là buồn đúng không ạ mình hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công đối với cái tháng mới này các bạn nhé và hy vọng rằng những cái lượt like của tất cả mọi người mình hy vọng là ngày mai lượt like của tất cả mọi người sẽ và lượt xem của tất cả mọi người đúng không ạ sẽ tăng thêm để cho mình có động lực các bạn nhé mình có phấn khích mình uh, tìm ra đường cầu hay những con số đẹp để mình chốt cho tất cả mọi người đúng không ạ thì à, mọi người yêu mến thì ngày mai sẽ like nhiệt tình cho mình các bạn nhé để mình à, có động lực tốt để mình à, tiếp tục chiến đấu đúng không ạ rồi thì kết quả thì à, có nói sao thì nói thì kết quả nó ra rồi thì chúng ta cùng kiểm tra đúng không ạ tây ninh thì mình có chốt cho mọi người đó là 0880 đúng không ạ đối với 0880 ở tây ninh ở đấy có 0507 0880 thì rất tiếc tây ninh chúng ta không gái thành công rồi và an giang đúng không ạ 1881 1881 cũng không gặt hái thành công các bạn và hy vọng rằng à, chúng ta sẽ đặt khái là Bình Thuận đúng không ạ 6886 Bình Thuận đây là các bạn ạ đầu tiên là có con 68 rồi đúng không ạ 86 66 thì không có rất tiếp các bạn như vậy thì à, tổng kết chúng ta ngày hôm nay đầu lô tô thì chúng ta đã ăn được uh, con 68 các bạn nhé 68 ở Bình Thuận thì có những anh những chị nào à, có theo ở trên kênh ở Đảng Bình Thuận thì xin chúc mừng tất cả mọi người đúng không ạ còn các bạn nếu mà các bạn chơi mà bao lô cho ba đài thì cũng à, ăn được con 68 các bạn nhé 0880 của các đài thì không có nhỉ 0880 chỉ 0990 thôi và 1881 1881 của các đài cũng à, không có rồi thì à, đấy cái đầu nuôi thì à, mình có sốt cho mọi người đúng không ạ 6556 6886 và 5335 đúng không ạ 5885 đúng không ạ nhìn trên cái bảng kết quả tiếp tục 68 đúng không ạ tiếp tục chúng ta gặp trái là con đầu đuôi số 18 các bạn nhé đây à, xin lỗi các bạn xin lỗi xin lỗi các bạn nhá đầu đuôi là đầu đuôi là con 65 mình có lộn đúng không ạ 65 đây Tân Bình có 65 đúng không ạ? 56 thì rất tiếc nó về 66 khá là tiếc các bạn. 5885 5335 đúng không ạ? Như vậy thì tổng kết lại kênh của ngày hôm nay thì à, đặc biệt một cái là đầu nuôi cũng như lô thì đều ăn ở Đà Bình Thuận các bạn nhưng các bạn đây các bạn bao lô đầu nuôi số 3 đài thì các bạn cũng nổ được con 65 các bạn nhé đúng không ạ hôm nay tiếp tục kênh lại tiếp tục nối lại chuyện ngàn thông rồi các bạn ơi ăn được uh, lô 68 ăn được ờ, đầu đuôi 65 đúng không ạ thì mọi người hãy ờ, like cổ vũ tinh thần cho mình để mình tiếp tục mình lấy lại phong độ các bạn nhé để mình chốt cho những con số đưa những con số cho tất cả mọi người tham khảo hàng ngày để chúng ta gặt hái được thành công đúng không ạ thì mình cũng làm hết sức mình và mình sẽ cố gắng đó là mình đem lại những cái niềm vui những cái niềm thắng lợi cho tất cả mọi người đúng không ạ à, mình không chơi mình cũng không bán số cho nên là mình làm vì đam mê cũng như các bạn à, có mất thua tha thì mình cũng buồn lắm đúng không mình cũng à, xin, xin à, lỗi tất cả mọi người còn à, nếu mà các bạn thắng thì mình cũng chúc mừng tất cả mọi người đúng không rồi thì không nói nhiều nữa thì mình sẽ mất thời gian của tất cả mọi người đúng không mình sẽ đến phần chốt số tất cả mọi người thì à, ngày mai là ngày thứ sáu đúng không thì có ba đài mình bị long bình dương và trà vinh thì ngày hôm nay mình cũng thấy cái đường cầu của đài bình dương mình sẽ bắt cho tất cả mọi người cái đằng cầu đá miếng dương các bạn nhé nó cũng chạy thông được bốn hôm nay rồi nó độc thủ lô luôn đấy một điều như vậy thì mình chia sẻ cho tất cả mọi người thì hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ à, cố gắng để ý và cũng như à, ủng hộ cho mình các bạn nhé để mình có động lực mình à, tiếp tục lên kênh cũng như lên video chia sẻ cho tất cả mọi người để chúng ta cùng nhau vào bờ cùng nhau và mình dương nó là Bình các bạn chờ một lát để mình xem lại cái đường cầu này xem Rồi, mình sẽ bắt cho các bạn từ đây sẽ bắt cho các bạn ngày 23 à, tháng 2 các bạn nhé mùng 3 tháng 2 mùng 3 tháng 2 thì mình sẽ bắt cho tất cả mọi người nhé à, thì các bạn à, để ý nhé lúc mình chia sẻ kênh chia sẻ câu thì mình sẽ chia sẻ hết sức là chậm lại cho tất cả mọi người để chúng ta cùng được nắm lại cùng à, nắm được và cùng cùng nhau đó là chúng ta bắt theo cái đường cầu này đúng không ạ thì đường cầu này thì gồm có ở giải chỉ có giải 4 này thôi các bạn nhé thì giải 4 đầu tiên thì các bạn lấy bằng số đầu tiên đúng không ạ và giải 4 chấm 1 đúng không ạ còn đây chấm 2 chấm 3 chấm 4 chấm 5 chấm 6 chấm 7 đúng không ạ thì chấm 7 thì các bạn lấy con số cuối cùng đúng không ạ bằng số 3 các bạn chơi cho mình con uh, ờ, 73 các bạn nhé các bạn ghép lại đây mình có khoanh cùng cho tất cả mọi người nhìn cho rõ các bạn nhé đấy các bạn sẽ ghép cho mình con à, độc thủ 73 các bạn nếu có lót thì lót 37 các bạn nhé đấy 73 73 nếu lót lót thì lót uh, lót 37 37 các bạn chú ý nhé đây thì à, lên ngày hôm sau thì các bạn à, có thể thấy lên ngày hôm sau đây lên ngày hôm sau đúng không ạ ăn bảy ba đầu đuôi đúng không ạ ba bảy đúng không ạ ăn ba bảy đầu đuôi à, và ăn bảy ba luôn các bạn rực rỡ quá các bạn ơi đây để mình xóa cái này cho các bạn nhìn cho rõ nhé đây tiếp tục ăn bảy ba luôn đúng không ạ như vậy thì ăn cả cặp rồi đúng không ạ như vậy thì ăn à, cả cặp luôn các bạn quá rực rỡ luôn ạ vậy thì tiếp tục theo cái đường cầu này thì à, các bạn tiếp tục bắt giải 4 các bạn nhé giải 4 thì các bạn lấy con số đầu tiên này đúng không ạ và tiếp theo lấy con số 8 cuối cùng lấy con số đầu tiên của giải cuối cùng của giải 4 đúng không ạ thì các bạn nối lại Bạn vâng, chờ mình một lát nữa các bạn nối lại đúng không ạ 08 sẽ có 08 và lót 80 đúng không ạ 08 và 80 lót 80 các bạn nhé nói chung các bạn chơi nếu các bạn muốn chắc ăn ấy, thì các bạn chơi song thủ thì nó chắc ăn hơn đúng không ạ 08 và 80 đúng không ạ này các bạn kéo lên đây kéo lên nhé thì à, đây 08 đã xuất hiện đúng không ạ 80 có không nhỉ như vậy thì chỉ ăn được con 08 à, các bạn ạ nếu các bạn chắc ăn thì các bạn chơi 0880 nhé và tiếp theo ở giải 4 này đúng không ạ các bạn lên số đầu tiên này vâng và con số 2 đúng không ạ đấy thì các bạn nối lại đúng không ạ các bạn nối lại cho mình nhé rồi mình xóa cái này đi bạn sẽ có chín tám và tám chín đúng không ạ chín tám và tám chín xin lỗi các bạn chín hai chín hai và hai chín đúng không ạ chơi cho ngày hôm sau các bạn nhé em mình xóa này cho các bạn nhìn cho rõ nhé 92 và 29 đúng không ạ? 92 và 29. Đây, con 29 đã nổ đúng không ạ? Đang là con 29 đúng không ạ? Như vậy thì theo cái đường cầu này, theo như cái đường cầu này ấy, thì ngày mai các bạn sẽ bắt cho mình để chúng ta chơi cho ngày à, ngày mai đúng không ạ? ngày mai là sổ số bình dương rồi ngày mai là ngày thứ sáu đúng thì các bạn tiếp tục các bạn để cho một cái giải g 4 này các bạn nhé các bạn lấy con số đầu tiên của giải g 4 đúng không và con số cuối đầu tiên của con số giải cuối đúng không g 4 đây thì các bạn nối lại cho mình nhé thì sẽ các bạn sẽ có không không một và một không đúng không không một một và một không rồi thì nói chung là như thế này các bạn này cái đường cầu ấy nó chạy được bốn hôm rồi thì mình thấy nó đẹp quá mình chia sẻ cho tất cả mọi người tiếp tục ngày mai chúng ta sẽ bắt được thì chúng ta ăn mà mất thì chúng ta chịu các bạn nhé thì là liệu ngày mai nó, nó ăn tiếp tục cái đường cầu này hay là nó gãy thì mình cũng không dám chắc được đúng không thì có lúc nó ăn dài có lúc nó gãy các bạn nếu các bạn gãy thì các bạn để ý một hai tuần nó mà ăn thông lại thì các bạn lại tiếp tục các bạn bắt cái đường cầu này cho mình các bạn nhé tiếp tục mình sẽ chốt cho tất cả mọi người à, vào ngày mai đó tiếp tục theo đường cầu này thì cái bình dương mình sẽ à, chúng ta sẽ có con không một một không ạ rồi và vịnh long mình sẽ có con 85 58 Trà Vinh Trà Vinh mình sẽ có con xin lỗi các bạn 07 này không rồi đầu đuôi trong Ba Đài còn có 18 81 27 72 2772 rồi con 02 ờ, 20 và con 69 96 rồi cho nên là những con số cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo vào ngày mai đúng không? ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 thì mình hy vọng rằng tất cả mọi người yêu mến kênh mình thì ờ, ấn like cũng như ấn đăng ký kênh của hộ mình Ở cuối video mình xin kính chào và là tất cả mọi người chúc cho chúng ta luôn luôn gặt hái thành công luôn luôn gặt hái được nhiều may mắn trong cuộc sống các bạn nhé xin kính chào và hẹn gặp lại